rằng tên tình ơi sao mãi xa tầm vơi dần lòng yêu em anh đã yêu bằng cả trái tim càng giận càng yêu nhiều thêm dẫu đã qua đêm đêm tự gạt đi dòng nước mắt anh lặng lẽ bước đi chỉ là những ký ức trôi nhạt nhòa trong mưa dẫu chỉ mình anh lang thang cho xưa khi em không về nữa